Vâng. Rồi quả nước mưa Xài thích không? Đây này, anh ừ. chỉ cho em cây này nhá. Tất cả những cái hội làm vườn 3 40 năm mình đi chơi. Cái đợt nó ra hoa nó không có một cái ná nào chỉ có bông hoa thôi. Ừ. Anh bảo riêng cây này giữ tối thiểu 50 quả công các bà đánh dấu lại. Và tôi sẽ cho ra lá và ra hoa ra quả giữ bình thường cho công ăn. Quả tất nhiên sẽ không to bằng những quả bình lá. Công bảo không động được quả nào thì công sai lầm hết. Đấy. <laughs> Đấy, cây như cái này người ta gọi là bỏ này. Ừ nhưng với mình thì là không bỏ như cây này thì vừa rồi mình bón cái uh, sinic tân phát là bón, mấy bón hết rồi đấy, bón mấy mấy nặng uh, trên một gốc cái này em bón uh, cân rưỡi hai cân cân rưỡi hai cân à được. Dạ. ngoài ra mình có bổ sung thêm cái gì không ờ, trong đó mình phun thêm và phun sinic trên xong rồi em cho đi phân hữu cơ dưới à cho thêm phân hữu cơ nữa đây đây à. một vườn cam chết này nó cũng ngồi khoảng trước cũng xa lắm nhỉ từ một vườn cam chết mà khi mà mình mà tiếp Đã cận cái... ra là cho lấy trái là cho lấy trái người ta không tin <laughs> khi mà tiếp cận cái vườn cam này thì nó như này Đây là do công nhân Như này là quý lắm rồi à. Toàn cuống này Toàn cuống mới thân này. Được cái lá như thế này là quý nhất của vườn Thế xong thì em Đấy, định Em định cưa đi hay thế nào? Đấy, ai đến bỏ thì cưa <laughs> Ai bỏ cưa? <laughs> Cưa thôi Giờ chỉ có cưa thôi em nhìn sang cái cái lô cam 235 em thấy chưa trước mặt em cái, cái, cái lũng kia wow. em sang sâu 5 cân mà từ cân rưỡi đến ờ, một cân trên một gốc thì uh, mình còn bón thêm mình có phun thêm cái túi 300 g có chưa gì phun à, 3 lần đấy phun 3 lần à? mình phun vào những thời điểm nào thì em uh, bắt đầu mình vào mình làm quả nó cần bằng ngón tay cá nó bắt đầu em phun rồi à. phun 3 lần cách nhau mỗi lần 10 ngày ừ. sau đó em đi một lượt phân hữu cơ phun đậm vào xong lại đi phân hữu cơ để cho nó tan cái phân xin tích bón à thế mà cho đến bây giờ thì ờ, ngoài cái việc ờ, khắc phục được cái ờ, vườn cam vàng lá thì cái quả nó ra như này ông có thấy hài lòng không ôi chị ơi mừng quá đi chứ <laughs> dấu ấn của thành công <laughs> giúp được mình và giúp được người đấy đẹp quá nhỉ vâng quả đẹp này quả nó trải dài từ trên xuống dưới các bạn nhé đây dạ. này từ trên đỉnh ngọn này à, tôi có không nhầm đúng không cam nhà mình ngon hơn cái cam vườn trên rất nhiều cái, vườn nhà bác vừa làm à thế à tại sao vì chất đất chất đất à? chất đất này. ông dự tính ờ, trên cái cây như này thì trung bình nó có khoảng bao nhiêu cân trên một cây Ô, cái này năm nay là nó còn đang bị vào quy trình phục hồi ừ. còn nếu không sang năm cây này cứ một tạ một cây là chuyện bình thường à. cái bé này mà sẽ được một tạ thì sao thế bây giờ nó phải 50 cây cân đến 60 cân một một một cây rồi đấy ạ thế này à? vâng Bây giờ cây này bây giờ năm sáu mươi cân khi nó chín nó lại. Khi mà nó chín là nó năm sáu Khi silic vào nó tăng cái trọng lượng lên mà nó lại tăng giá trị thương phẩm lên rất nhiều. Vâng. Cả về mẫu mã lẫn chất lượng và vâng. trọng lượng. Đấy là cái kinh tế đấy ạ. Vâng. Ở đây tỷ lệ sai khá là đồng đều. Và cây là biểu hiện à, đây này. Từ cái cây mà bạn à, ông nói là cái nó bị vàng lá, vâng. nó khô và nó có biểu hiện thân bây giờ nó rất là tươi đấy. Nhưng mà thân bây giờ nó tươi này và các cái lỗ vết nứt của theo cây là nó khép hết lại này hoàn toàn vâng. khép lại không lở ngày xưa có đút cái tăm vào vừa vâng đấy. đứt vào tăm gài nó con người đời nó khép hết này khép hết này khép tức là nó, tươi, cái thân này nó sống lại thân nó tươi nó, nó, lá dày duỗi thẳng lá dày này lá dày hoàn toàn luôn lá dày lá, lá bóng dày và bóng nó có độ à? phản quang với ánh sáng mặt trời trong mọi góc độ nhìn luôn ạ đây lá đấy trên cây nó đeo hàng ờ, hàng hàng hàng, hàng bốn năm chục cân mà nó cái này hôm qua em tỉa đâu đến 15 cân cho mang về sấy sấy thử để xuất khẩu tỉa tỉa đến mang về làm gì sấy xuất khẩu đã được đâu không người ta cần cái giai đoạn bánh tẻ này à vâng. tức là cây này hôm qua đã tỉa mấy năm cân rồi á vâng. à thế à thế mà vẫn còn sai như này vâng. có khi mình ờ, tiếp Đây, tục đi đi, đi cái dõng này sai lắm mình đi xuống đi xuống để mình ra cái đẹp phải không em cứ xách bới đi bới, bới đây kia rồi à, đi đi đi xuống đâu nào anh đây đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, để đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, rồi, chỗ này sai cái đẹp anh này. Cam đẹp đấy. Đây là cam hữu cơ đây hả? Hả? À, em ơi đây là mình chuyên dùng hữu cơ đây nhỉ? Vâng, 100% hữu cơ đấy ạ, xử lý xử lý ờ, sâu bệnh và nhện đỏ, nhện trắng hoàn toàn bằng tinh dầu. À. Và cái chế phẩm mình ngâm từ gừng, ớt, tỏi và rượu. À. Và một chia làm các giai đoạn mình một loại nữa là mình ngâm với thuốc lào à à, để mình phun thế và cái cái cam này mình đã cắt dần chưa chưa mình, à, mình cứ cắt dần ai mà ấy quả là chín mà ai uh, mua, thì đã. mua thì mình sẽ tiền những vâng. quả chín trước bạn. Yeah. Dạ. bạn có thể bổ thử một quả cho dạ, dạ được nhưng mà con dao, dao. <laughs> dao này lại bổ không nổi yeah. Dạ, đây đây đây đây đây đây để em ờ, lấy cái này xong cắt cắt cái này đúng rồi cứ nhìn mũi vuông à, mũi, à, mồm mõm vuông đang tìm những con như thế đấy tướng sư tử ừ. em vừa cam như này con. nhưng mà người dân ăn thích rất thích mua những loại cam này ừ. và thường thường ví dụ ở ngoài 10 nghìn thì cam này 15 nghìn người dân vẫn mua em hay gọi các đặc biệt là người dân bản địa ừ. <laughs> cam mã mật này chanh ngâm kia à, vớt à? phía lại tôi kè lại thôi soi soi chứ chính xác rồi là vặt đây là bạn à, cắt một quả để thử bổ để cho mọi người xem ờ, cái cam của bạn xem nào. Quả lộ lộ cắt lấy quả. chín thế này nó cao quá. Không sao, không sao. Đây Rồi quá được. Trước hết là mình nhận xét về cái trái cam này. <clears throat> Cầm trái cam này nó rất là nặng, nặng trái. Và dáng nó cân chuẩn này. Tất nhiên là mã nó không được đẹp là bởi vì nó là cam hữu cơ không xử lý theo những cái thuốc bảo vệ thực vật cái à, cam này nếu mà để cho nó đẹp thì là <coughs> khi nó vàng lên ấy hữu cơ là phải vàng lên thì nó mới hết được cái khi màu vàng lên thì nó lại thì, thì hết hết màu rồi đấy đang xanh thì nó yes. và trong khi mà quả trái nặng to như này đã được thu những lá nó rất đẹp này vâng. nó bóng có độ bóng nhất định bóng bây giờ thì đây, đây. Thế thì... như ờ, quả như này thì chắc là khoảng độ nó ba lạng à? thì nữa là ba quả một cân 300 gram khoảng đấy vâng. khoảng ờ, bốn quả thì được hơn cân. Đấy. Nó, đẹp. Này. Và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 16 17 17, 17 tháng 9. Đâu 2 2 22 âm lịch. 17 tháng 10 và 22. Dương cũng là 17 còn hôm nay âm lịch là 22 tháng 9 và ừ. Dương là 17 tháng 10. tháng này nữa là rằm rồi. À, ngày 22 tháng 9 năm 2020. 21, ngày, 22. Năm 2022 ừ. và ngày dương lịch là ngày 17, 17 tháng 10. 10 năm 2022 ừ. và trên vườn cam của nhà uh, ông Nguyễn Duy nông ở địa chỉ là thôn Nàng Soi, Nàng Soi, ờ, xã Yên Phú, xã Yên Phú à? Không không không bổ theo kiểu đấy mà mình bổ kiểu kia. Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Huyện Hàm Yên, tỉnh, tỉnh Tuyên Quang. Thì vườn cam ở đây đã chín và nước rất cũng đã nhiều. đầy mới cắt ra nhưng là nước đã rất nước chảy ròng ròng. Vâng. Mà đã vàng ươm. đầu tiên là mình cắt đôi quả cam thì nó đẹp hơn. Giờ bạn cắt đôi. Chưa được chín hẳn nhưng mà đã Cam này phải ăn cắt dọc. Cắt dòng nhưng mà trước hết để cho mọi người thấy. Đây ạ. cái nòng của nó rất là vàng như này. Nòng vàng như này. Đấy, bạn giờ bạn cắt ra cho mỗi người miếng đi. bồi đi kiểu kia nhỉ. <coughs> Thôi được rồi. Anh anh anh cho vâng. xin. mời các, các mọi người ăn đi thưởng thức đi xong để cho đánh giá. Để cho xin cái cảm nhận ạ. Ở những cái ờ, vâng thông dai ở những vườn khác mà dùng con đường thì gần đạt rồi anh ạ. Nó phải được đến ờ, tám chín phần rồi đấy. Đấy. Đây, nòng của nó vàng như này và đây là mới là Ôi, đầu nước vụ. nhiều quá nước nhiều chảy nước <laughs> rất là nhiều như này đấy đấy thế này tôi tài chị cắt miếng này nhìn thấy mọi người ăn theo quá nó ngọt nó ngọt thanh và có vị hậu này xin mời các bạn nhé để cam cắt thơm ra. đến cổng cống họng luôn <laughs> Nhìn cái ờ, tép cam nó rất là vàng. Cam nó, nó cứng tép, thơm ngon mà, ừ. nhiều nước. Ừ. À, nước nhiều. Nhiều nước. Cá chanh gai mình nữa. Thôi, ờ, à, ngon. Ừ. Thơm lắm. Ngon. Thơm. Nhiều năng lượng. Cam nhà mình ăn được cái ăn xong cảm nhận nó có năng lượng. Ăn xong nó cảm thấy vẫn ngọt ở trong họng. Dạ. Vâng. Ngọt mà, muối vàng, tôm vàng. Vâng. Vâng, vườn cam này à, được biết là được phục hồi từ một vườn cam hỏng vàng lá thối dễ vàng lá thối dễ và nhờ có phân Silic mà hiện nay thì đợi sai quả rất sai để phục hồi là trong vòng là gần được 25 đấy nhỉ? Giờ mình nâng cái cành lên. Để Dấu cành. Để dấu cành Dấu, quả ở dưới, đây đây đấy, dấu quả ở dưới. Đấy, dấu quả này. Như cây này ông dự đoán là khoảng được bao nhiêu cân? Cây này ờ, nó cũng khoảng được là 7 80 cân một cây ạ. 7 80 cân một cây. Vâng bảy tám chục ờ, kg đấy dạ. trên một cây. Mà tại thời điểm này đã ăn được như này rồi, đã ngọt rồi. Dạ. Nhưng mà những vườn cam khác mà dùng cân tường thì chắc thời điểm này vẫn chua, ăn vẫn chua. Chưa độ nó vẫn chua chưa, gắt, chưa, chưa chua gắt chứ nó chưa chưa có độ ngọt. Nó chưa vào đường. Chưa vào đường rồi Được. Vâng, báo cáo các gì là tôi là cũng là người cũng à, chuyên về cây Vâng. Cho nên hôm nay là được ờ, thưởng thức cái ờ, vườn cam này cảm thấy rất là đạt cái kết quả. Bởi vì tôi với anh Long này cũng đã biết ờ, nhau trong một hai năm nay. Vâng. Từ ngày anh mua cái vườn này ấy là lúc ấy còn cây rất là vàng lá mua lại của người ta. Vâng. vâng. Nhưng mà bây giờ được sự chăm sóc tốt, có nhất là về vấn đề cái con người chăm sóc là một, hai là theo cái quy trình chăm sóc, vâng. theo thời vụ cũng như là cái thứ ba là về cái phân silic vâng. của công ty. Vâng. Thì là bón theo đúng thời gian và đúng tầm vậy thầy coi như là cái vườn này rất là đạt kết quả theo tôi được theo dõi từ đầu đến cuối từ ăn rét tới giờ này đấy thầy cảm thấy được ăn một cái muối cam cảm thấy tôm mọng đấy mà quả thì đẹp nói chung là vâng. lá bồng lá dày và đẹp vâng. nói chung là với cái sự chăm sóc của anh à, long này đó là, là à, đến quy quy trình chăm sóc là tất đã đạt kết quả nói chung là rất là tốt đến à, giờ phút này là ăn quả bị biết là quả nó rất là ngọt mà thơm bụt và đậm vâng. vâng báo cáo là như vậy như vậy thì cái uh, à, Sinic à, Tân Bát mà ứng dụng cho những cái vườn cam ở trên này vâng. thì theo ông là nó có phù hợp không? Rất là phù hợp ạ. Vâng. Bởi vì cái này là không những thế còn mở rộng cho dân bản xung quanh đây có thể người ta tìm hiểu mà nhiều người vào đây cũng thăm hỏi về dạ. cái cái, cái vườn cam này. Lá dạ, vâng. rất dày. Đấy, lá rất dày mà đất xanh, dày, rất đen mà lá dày. Đấy mà không có à, sâu nấm. Vâng. <clears throat> không có sâu nấm ở trên lá. Vâng. Đấy, tôi nhìn thấy là cái này là đạt kết quả. Vâng. Theo quy trình giám sát của tôi, tôi là bên ờ, hội đông dân cũng vâng. đã đi theo nhiều vườn để ờ, xem nom và ờ, theo dõi như cái vườn này hôm nay đạt kết quả từ cái ngày anh Long mua đến giờ phút này là như thế nào đạt kết quả phục hồi và vâng, phục hồi được nói chung là được tưới về cái phân dưới đích và tất cả các loại phân nó chịu cái gì cả nhưng mà riêng cái phân dưới đích là phục vụ rất tốt trong cái quy trình chăm sóc và cái dấu dấu bên trong đấy quả rất là nhiều vâng nó hết cái vụ này đi thì bắt đầu nó mới hết cái màu cái phấn màu màu xám xám kia Vâng. Và khi nó chín nó đỏ vàng nhưng bắt đầu cao sang nó rụng hết cái phấn đi. Vâng. Vâng, nó sẽ trở lại tình bình thường. Vâng. Như vậy là phân bón Silic của chúng vâng. tôi uh, chăm sóc cho cây cam của Hàm Yên là rất phù hợp. Vâng. Và nó sẽ ờ, giúp vâng. cho là phục hồi cây từ vâng. những cây hỏng từ những cây thậm chí là gần chết rồi vâng. chết. Không ạ? chỉ còn thân và cuống ừ, chỉ thân vâng. và cuống thôi, và ờ, mấy cái lá vàng bám ở trên cây vâng. thế mà phù hồi được một vườn vâng. cam xanh vâng. tốt như này vâng. À, vâng thưa ông Long ông có hài lòng về cái sản phẩm phân xịt của chúng tôi không ạ và em thấy nó rất hài lòng và rất là thiết yếu cho người nông dân đây mình có thể di chuyển sang cây này đây, nó rất sai như này đây, rất bé hài lòng lá hết rồi quả vẫn ra được bé như thế này mà nó phải được vài chục cân trên một cây đấy các bạn ạ đấy sai này quả đẹp này đấy đây nó giấu ở dưới này nó, nó rất là sai và như, cái này nó còn toàn cuộn không đấy ạ vâng. <laughs> vẫn xử lý được quả và tức là lúc đó là nó rụng hết lá rồi nó toàn cuộn không thôi vâng, vâng. những cây này sau mai kia đây cắt tỉa rồi mà vẫn còn vẫn vẫn còn đầy này vâng. đây toàn cái vết cắt tỉa đấy Vâng. Vì là mình cắt cành khô đi Thế mà khắc phục rất là tốt đây. Vâng. Để chủ hướng những cái chỗ này nó còn ừ. xếp đống đấy, Bây giờ xong rồi để mình chuyển sang cúng ở dưới đấy ạ. Đây những cái chỗ như này nó xếp đống này. Đấy nó sai khủng khiếp. Và ông đánh giá là cái tỷ lệ quả đây nó có đồng đều ạ? Nó có, có to đồng đều? Vâng, quả đây rất là đồng đều. Báo cáo các chị là quả đây rất là đồng đều mà những thế là, là, là, là sai đều toàn thân cây. Vâng. Đấy. Tức là phân bố đều vâng, trên cây. Phân bố đều thân và... trên cây. Và giữa các cây với nhau cũng sai đồng đều. Vâng, cũng đồng đều tất cả vâng. những cây xung quanh. Vâng. Nói chung cả cái vườn này. Vâng. Đều, nó đồng đều như đều, đều nhau nhau hết. Nhìn cái lá như vâng. thế này thì mình sẽ cho thấy rằng là sau thu hoạch thì cây vẫn xanh tốt. Vâng. Nó không bị tàn cây. Vâng. Vâng. Và đây là cam để chúng tôi đang hái về ăn đây các bạn này. Đây, những cái chùm đây. Hôm nay mới làm ngày âm lịch là mới làm 22 tháng 9 âm lịch mà năm 2022 dương lịch mới là 17 tháng 9 mà quả vâng. đã to như này to đồng đều này vâng. đấy bây giờ mình cũng chuyển xuống vườn dưới đi ăn tạm mà đã ngọt rồi ăn vâng ăn ngọt rồi ăn tạm được rồi vâng ờ, thưa ông Lê Hoàng à, với tư cách là phó giám đốc trung tâm hỗ trợ nông dân của tỉnh Tuyên Quang khi mà đến thăm cái vườn cam của nhà ờ, Nguyễn Duy Long ở địa chỉ ờ, thôn làng soi xã Yên Cú Hàm Yên Tuyên Quang thôn Đằng Soi, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang với một vườn cam đã phục hồi được phục hồi từ một vườn cam vàng lá cho đến nay là lúc này đang chuẩn bị thu hoạch thì ông cảm nhận về cái vườn cam này như nào? À, vâng ạ. ra so so với lần trước tôi đến đây vâng. thì là những cái cây như này lần trước lên thì là tình trạng bị vàng lá thân xanh rất là nặng. Vâng. Nhưng uh, sau một thời gian uh, tôi quay trở lại thì thấy là tình trạng uh, bệnh à, vàng lá gân xanh đã được cải thiện rất là nhiều vâng. và cây đã có sức sống à, hơn à, nó thể hiện ngay ở cái việc là cây rất là sai quả vâng. và như lúc nãy tôi đã thử sử dụng một à, quả cam ở đây vâng. thì thấy là bắt đầu là à, độ đường đã đã đạt vâng. quả đầu tiên là rất là mọng nước vâng. và cây tất nhiên rằng hiện tại là cây đang bắt đầu là tích đường nhưng cái à, sản phẩm này đã đạt được tới 80% vâng phần trăm vâng. cái chất lượng cam ờ, mà cam của mong muốn mong muốn đấy thì à, tôi rất là mừng khi vâng. là đã khi là à, đã tìm hiện tại là đã xử lý được cái, cái bệnh này nhất là với cái vườn này vâng à, so với lần trước tôi lên tôi tham quan vâng vâng ạ xin cảm vâng. ơn Vâng, thì uh, uh, tới đây là chúng tôi cũng mong muốn là ờ, được uh, uh, phối kết hợp với trung tâm hỗ trợ nông dân của tỉnh Tuyên Quang để cung ứng. Trước hết là mình cũng uh, triển khai một cái tập huấn cho bà con những người trồng cam uh, và để sau đó mình uh, sẽ phân phối cung ứng cái phân bón này để cho bà con ở, ở tỉnh Tuyên Quang được dùng để phục hồi những cái vườn cam uh, và những vườn bưởi mà theo như tôi được biết là có những vườn bưởi là nó vàng rực cả cánh đồng cả cánh đồng bưởi cả cánh đồng cam vàng rực luôn cả vườn bưởi vâng cả đôi cả đôi luôn đấy thì uh, nhìn ý nó rất là sốt ruột mà nó rất là thương người dân bởi vì là cây lâu năm mà người dân chủ yếu là sống bằng cây ăn quả mà bây giờ tình trạng cây như thế này thì cũng rất là buồn và thương cho người dân cho nên là công ty với một ước nguyện là được mong muốn được phối kết hợp với bên trung tâm của mình để chuyển giao khoa công nghệ kỹ thuật ờ, và khi mà mình chuyển giao thì công ty sẽ có một số cho một số mô hình để ứng dụng trên các dòng cây từ cây các dòng cây có múi các dòng cây có múi và thậm chí là cả rau một số cây rau màu rau màu nữa ừ. cái vùng rau mà mà đặc và cây ăn trái khác nữa của của tỉnh mình và một số cây ăn trái nữa để mong muốn là à, phối hợp cùng với bên mình để làm sao mà phủ xanh đồng ruộng à, giúp cho bà con là à, cải tạo được cái à, chất lượng cam cũng như là để cái phân này nó còn có một cái chức năng là chống thay hóa chống thay hóa giống và nó còn có chức năng như là tạo độ ngọt rồi thì cho quả to mã đẹp đồng đều thế thì à, à thay mặt công ty à, Tân Phát xin được cảm ơn ông và kính chúc à, ông cùng bà con mạnh khỏe và à, có những uh, vụ uh, mùa, thu ạ. thu. thu. Và chúng ta xin uh, cùng chào khán giả đấy ạ. Ờ, dạ. Vâng. À, xin chào bà con và hẹn gặp lại.